chào cả nhà nhé cả nhà ơi cả nhà ơi dạ à, phước cần thơ xin à, kính chào cô chú anh chị và các bạn nhé hiện tại là Phước ờ, đang có mặt tại ờ, ấp Dòng Ghiền A xã An Hòa ờ, huyện Châu Thành của tỉnh Sóc Trăng thì hôm trước Phước có nói qua tuần Phước sẽ ghé thăm lại hoàn cảnh của ba cháu bé Sóc Trăng thì hoàn cảnh của ba bé thì ba bé hiện tại là cũng đang bệnh sốt cao và ngoại thì mò cua bắt ốc để nuôi à, nuôi ba cháu ba của ờ, ba bé thì ờ, bỏ đi rồi còn mẹ thì lên ờ, Bình Dương đi làm thì cũng có chồng khác hiện tại thì ba bé đang sống với ngoại đây phía trước mặt cô chú anh chị đây chính là cái căn nhà của ba cháu bé à do là đường đi vô á nó đang làm á cô chú anh chị nên mình phải đi bộ đi bộ khoảng 300 mét rồi chào bạn Đàm Thư nhé, chào bạn Lê Minh Nhật Lê Nhật Minh giờ mình sẽ vào luôn nha đây là livestream trực tiếp nên uh, mình vào luôn đây ba con à. dạ con chào bà nha liêm ờ, cầm máy giùm anh đi liêm đây cầm máy ờ cầm máy ngay chỗ đó à, cô chú anh chị nghe clip gõ không ạ để phước được tháo cái này này ra con gửi đây nha dạ, dạ. dạ gõ không liêm nghe mấy, mấy cô chú cảnh trả lời gõ rồi bé bữa hổm là bé nào bệnh đầu tiên à bé này nè bé này hết cái bé này tới bé này ba ba bé luôn à. bệnh á nằm một chỗ ba bé luôn nằm chỗ nằm trên chiếc giường này hả dạ nằm ở đây nè rồi ở trong đó đâu có nằm được con à. gãy rồi nè bên đây nó cụp nè rồi con bên đây hả ra, dạ, sợ gãy nó dính em bé trong này đó dạ đó. rồi ủa nhà vệ sinh mình đây luôn dạ nó vệ sinh đó ờ dạ. trời nền bằng đất vậy hả nước ở đây nó có ngập không vậy bà nước ở đây bà thoát cũng được lên luôn á con ờ à. mở cái đèn làm con cái rồi bà cho nó sáng đây đồ đi học đó hả dạ. trường uh, trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai à đây là bé Nam hả Nam bé Nam rồi. là Trần Vĩnh Phúc Trần Lĩnh Phúc đây, uh, ờ, lớp 4 à 8 đang cho à, không có ý con ủa có ý con hỏi dạ cái áo đó con phải của bé luôn của bé đang cho đó nhưng mà tên là đúng tên Phúc không không ông Hoàng Minh à vậy là cái áo đó là vậy của người ta cho, người ta cho. Dạ. trời ơi vậy là cái tên trên cái áo là của uh, là lĩnh phúc còn bé là bé này ông Hoàng Minh Hoàng Minh đây ông Thị Ngọc Trinh ông hả họ ông Còn là ông là mình là người dân tộc phải không dạ này ông Thị Ngọc Trinh ông Thị Ngọc Lan dạ này lấy họ mẹ phải như nó không có cha đó lấy họ mẹ mẹ ông Sophinic mẹ là gì ông Sophinic ông Sophinic hả dạ à... nó không có cha lấy họ mẹ đó rồi ba bé đâu đi bỏ rồi mang bầu lận nó à. không có biết mặt cha mặt gì hết rồi bà ngoại gán nuôi á à. nghiệp quá bà ngoại hồi nhỏ ngoại cúng một cô một cút đó ngoại gán nuôi ông nhà đâu bà ông mới mất ông mất đây hai năm rồi hai năm à, mấy rồi là cái bàn thờ đó của ông đó không ạ dạ. dạ. không ba con cứ ngồi đi con đâu cần phải đứng đâu đứng cho nó mỏi chân ngồi lên đây đi rồi bữa nay là tụ trường rồi tụ à, trường. bé nào đi học rồi con à. con đi học rồi hả nói đi con con là ờ. chị dạ. chị cả rồi này là con bao nhiêu tuổi? 9 tuổi. Còn 9, còn con? 8 tuổi. Còn con? Rồi con? 5. Nói thì 5 con Minh. 5. tuổi. Còn hai con này nhiêu tuổi? hai con này nhiêu? Nuôi ờ, ba bé rồi thêm hai con chó nữa hả? Hai con nhiêu tuổi? Chốn mất tiêu luôn rồi. <laughs> Giỡn á. Dạ dạ tại vì à, hai giờ vô học nè rồi bây giờ có mấy chú lại cho cháu trẻ vô học trẻ một chút đi à, đây là cặp sách rồi hả dạ, tập dạ, luật của dạ. ba vậy là ừ. chung quy là ba bé đều đi học hết ha dạ dạ ba bé đi học hết ở đây là mình có sổ hộ nghèo và có được hỗ trợ gì không, không bà hộ nghèo có gì hết rút hết luôn không có gì hết ờ à, gì đó hả ừ, dạ rút rồi ông lão còn là ông, dạ. bệnh không là hai chục năm rồi ông mới mất đó con dạ rồi cái nhà nó sụp xẹo chứ cái này là lúc trước là dắt nhà tường nè sau đó rồi sửa sang đồ lại hả cái này hồi mới tiếp thu liền là người ta lấy cái này làm chạm bơm à. cái lợi à. cái làm không được cái bỏ dạ. bỏ đó rồi không có bồi thường bộ gì còn tới bây giờ đó rồi ở cho mẹ nó ở ở tới bây giờ luôn bây giờ ở với con gái con ấy thì nó đi làm ở bình dương Ờ. khó khăn đó rồi ờ, mẹ bé là có chồng con nghe là nói có chồng khác rồi hả dạ rồi có con cái gì nữa chưa chưa dạ à. rồi lâu lâu mấy mẹ mẹ có về thăm ba con không ai ai ờ à, chị có cả về. là có hả có về ờ. hả rồi mẹ có cho tiền không ăn bánh kẹo gì không có ha giờ hỏi uh, bác hỏi con là mấy đứa cháu vậy đó mình không gắn nuôi mình sao được phải không yeah. Dạ. dịch gà mình còn mua nuôi nó hậm cháu gì không gắn nuôi yeah. Dạ. bác nghĩ vậy đó bác cứ kể tới đâu hay tới đó đi dạ bà năm Hồi nay là nhiêu tuổi rồi ạ năm nay bà 72 rồi con 72 rồi dạ. công việc hàng ngày của bà là cái gì đó bắt ốc hải gào <laughs> ốc chùm hào à bắt ốc hải gào ốc này hả dạ wow cái này ốc này lóc gì bà ốc, ốc ờ, uh, bu vàng ốc bu vàng hả dạ. là một ký vậy là mình bán được nhiêu tiền 10 ngàn 10 ngàn ha hồi nữa rồi bán chưa ha bán con hết móc mốt hả bán hai bữa hả vậy hồi bỏ bọc bỏ bọc bán con này đi con mua ờ, này ờ, nhiêu ta nhiêu đây rồi mà mão được nhiêu ký là con muốn thì mà để không nhiêu đây là bà nhắm được nhiêu ký ký hả ký hả 10 ngàn hả dạ. vậy giờ mua ký này 500 ngàn nha chơi lớn luôn á mua ký này hồi nữa bỏ bọc đem về nha chịu không luộc ăn thiệt con nói thiệt á ờ. hồi nữa bán con hết đi gom hết đi mua 500 ngàn á bữa nay vô mánh rồi <laughs> rồi đồ mấy bé đi học ở đây là xinh không hay sao bà Trời, ta tu nghiệp bé người ta cho không à con à. ơi ta thấy một phương một cút gì đó người ta cho không à dạ có cái chị ờ, hồi nãy trước khi con đi ghé thăm bà có chị kia chỉ cho mớ đồ nè đồ của mấy ờ, bé nhỏ rồi ờ, với lại đồ của bà luôn dạ chỉ chọn đâu cũng nhiều nè hình như là chị chị quyên hay gì đó chị phương quyên hay gì đó chút nữa bà soạn em con nha có chị kêu gửi tài khoản cho chị cho à vậy đó hả chị nào có cái tên không nè con ba con coi hồi hồi đồ này thay coi mặt nha dạ họ inbox facebook lẹo quá trời à, sau khi mà clip về thì nửa phước sẽ còn ghé thăm xuống để chào uh, ờ, tiếp nữa uh, để hỗ trợ cho hoàn cảnh của uh, bà cháu ừ có con về có ốc ăn luôn rồi Vừa còn xuống. nghe đâu nói bà có hai bộ đồ à hả? Dạ. người ta cũng cho à, thấy người ta cũng đưa cho bà vậy đó, thay đổi vậy đó con rồi mưa ở đây là có dột đổ gì không có bà dột thấy là quá trời nè này á con biết không hồi đó ở đây thình không à dạ. cô hào á dạ. nó dùng dùng nó nó xin dạ. tao dùng được cái à. nền cái được cái nhà trên này với cái được hai cái cột này à. đất à. của mình ở đây là chỉ có bao nhiêu đây thôi hả dạ có bao nhiêu đây à khoảng được à, ba ba mươi mét vuông không biết nữa à không biết nữa hả không biết nhưng mà ở đây để con coi bước vô đây nhà sinh thì đó rồi còn cái niệm trong đây là trời nền đất nha cô chú anh chị cái này thì uh, mạnh thường quân uh, hỗ trợ của một bạn bạn hào á, là cái chính là các bạn đã giới thiệu hoàn cảnh ở dưới này thì uh, lót được có một phần này thôi phần nền này mà cái nền chán xi măng nha này chắc cũng lâu rồi còn trong đây thì vẫn là nền đất bà thì với bà cháu chắc tối ngủ đây hả bốn bà cháu ngủ trong này luôn hả bà ngủ trong này luôn đó con rồi ừ ủa đèn bao nhiêu là hết hết có rồi đó hả hết rồi đó à. này người ta cũng Trời ơi. thiện đó cái này mưa mà lớn là chắc giọt ừ. luôn á dạ ồ có cái tivi đời cổ nữa kìa <laughs> cái tivi đã cho rồi đó cái tivi cổ <laughs> vâng. đầu này anh ta mới cho anh dạ. đó Phước uh, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha Hiện tại là Phước đang uh, có mặt tại nhà của uh, à, bà bà thứ mấy con dễ xưng hôn nè bà tư bà tư đi ừ. ha bà tư tại uh, ấp uh, dòng ghiền A xã xã An Hòa huyện Châu Thành của tỉnh Sóc Trăng thì như nãy giờ Phước cũng có tâm sự sơ về hoàn cảnh của gia đình với ờ, với bà nếu mà cô chú anh chị ờ, ai chưa có biết được hoàn cảnh đó, thì ờ, mình có chút nữa khi Phước tắt livestream thì mình có thể xem lại ạ này bà vô đây bà ngồi đi bà ngồi đàng hoàng ngồi chút nữa bà soạn đồ cho giùm con nha coi coi ờ, vừa à, tại vì thôi vậy đấy chị đưa con là con sang qua luôn á con chưa có coi luôn á nó nói mưa vậy sao đi học sao đi học hả học, học giỏi không học giỏi tại vì á hồi bé này là 9 tuổi học lớp mấy cũng là trùng lớp 2 luôn tại ổng ờ, bệnh không có đi học à. được một năm rồi tới rồi giờ cho vô học chung à, năm tức là hai được lớp hai hai đứa luôn à Đó. là hai hai hai chị em học chung lớp không dạ. chung lớp luôn ha rồi hai chị em luôn cấp điện luôn hả hai chị em ai học giỏi hơn chị học giỏi hơn hả có xuất sắc hay tiên tiến gì không có giấy khen không con trung hả? bình nè học trung bình à hả ờ lớp 1 tại vì hơi năm rồi hồi năm vừa bị dịch đó dạ. rồi chú mà tôi bệnh chú này nọ nhỏ đâu có học được một ngày hai buổi à. được có buổi buổi giờ đâu có dám cho đi học một bình sợ đó rồi bữa hổm là bé à, bé bệnh rồi xong rồi lây qua đây lây, luôn rồi. lây hết cái bà luôn á à, bà rồi mới giờ thấy mà đi khám chưa đó. có đi khám đi chích hôm qua rồi chích, nữa. chích hết cho bà bốn bà cháu luôn hết trơn rồi đó chích hạ sốt hay gì bà đi uh, đức á bác sĩ đức con chó á chích à. hạ sốt yeah. Dạ. cảm sốt đó đi đẳng là nói đi không có mắt vú đi đẳng là hạp đi trước là hết dạ Ê. ở với chú hả răng ở với chú hả chú về nuôi Đúng hả không? <laughs> bỏ không được dạ đi bà nuôi bà nuôi từ lúc mấy tuổi trời dứt sữa là mẹ nó khổ là mẹ nó đi rồi ổng bệnh đó là dạ. mẹ đi làm rồi đó. Dạ mà nhỏ này hồi viết sữa hồi nhỏ là nó khó hơn ta thể nhỏ này nè ở, à, ở đây là mình mò cua bắt ốc là mình mò ở đâu mà ngoài đồng ngoại á sao lỗ này đi ra nè cách Rồi ừ, sao theo điều điều điều đi đó sao vòng vòng đây à vòng vòng đây hả dạ là mình mình mình lội mình lội bộ lội xuống luôn hả dạ mình có khi khoác cái đầu hớt á à. đâu có dám bỏ ở nhà dạ mấy đứa nhỏ mà con gái nữa đâu dám thường là mấy giờ bà, bà, bà bắt từ mấy, mấy giờ, bảy giờ mấy mới đi khi chín giờ mấy về à. à bảy giờ mấy sáng hả ừ, mình bắt rồi, cho tới chín giờ mấy về ừ, rồi bây giờ cháu đi học đưa nó đi học rồi mới về đi bắt mót chút đỉnh gì đó dạ. rồi tới giờ cứ đi rước à, là cái nguồn thu ừ. nhập chính bây giờ hiện tại là giờ vào bà không dạ là mấy ngày mình à, mình nãy như bà nói là hai ba ngày mới bán một lần à, là mình bán ở đâu bà bán mối hay là kinh đại ừ. để đại mấy người đi làm hồ về đó quen mua gì đó người ta hỏi có hôn cái bán cho người ta gì à, đó ký 10 ngàn ký dạ, 10 ngàn gì đó là một lần mình bán gì hai ba dạ. ngày được khoảng ờ, ờ, bao nhiêu ký có khi 5 ký có khi 4 à. ký nó không chừng à. đó bắt theo xong đâu có dám bắt trên ruộng trên ruộng lúa rồi đã bỏ thuốc á ờ. sợ đâu có dám bắt theo kinh á dạ. vì về kinh cái mình có cái cây móc gì đó rồi mình hớt gì đó con dạ. chứ đâu có dám bắt trên ruộng dạ. thuốc sâu đồ không đó còn mưa kiểu này ờ, ngủ cũng sợ ha ừ. ở đây là mình xài nước không tên hay là nước gì bà nhà nước vô cho à nhà nước ừ. vô cho hả dạ. một tháng là mình đóng điện nước luôn khoảng bao nhiêu tiền tiền điện trăm mấy à nước bảy tám chục à. à chung quy là khoảng 200 ngàn là ờ, điện nước luôn nước. còn chi phí học của mấy bé ở đây là không có sổ hộ nghèo thì được hỗ trợ gì không bà là bây giờ mới đóng mỗi bé nay, nhiêu năm nay mới có nó mấy năm đâu có à tức là bé mà... đi học chị sáng à, cho năm ngàn rồi à. ăn cơm hành mua hộp cơm gì đó 10 ngàn à. đó. nhưng mà đóng tiền học á là bao nhiêu tiền như ba bé vậy là ba bé vậy á đóng tiền á đủ thứ hết mà cô chưa có tiền đóng nữa chưa có đóng tiền học luôn chưa. cứ việc học đại trước thì tính sau ừ, ha dạ bây giờ vô á cô ngồi trên đi con cô hỏi uh, có tiền chưa nói chậm vài bữa đi má nó gắn làm làm có tiền gửi về ờ. đóng nói chung quy là mẹ bé cũng thương bé phải không thương cũng lắm. gửi tiền về à, Ừ. nhưng mà do là kinh tế khó khăn với dạ. lại ờ, ở trên ờ, đó thì nói chung là cũng có cuộc sống mới nữa ừ. ờ à, đừng có bị bệnh mẹ bé đến làm gì bà đi làm bên hãng gỗ à. à, công nhân quá dạ, công dạ. nhân ngoài đúng không công nhân còn ba bé là không có về luôn không về luôn không, à, có nghe tin tức gì không? không không biết mặt không gì luôn không biết mặt ra luôn không biết luôn rồi rồi hồi ông ngoại còn á ổng nói nuôi đi không có cho ai hết á dạ. nuôi vịt già còn mua nuôi cháu mình bỏ đi đâu à. ông á ở đây là bà có có có đất rồi không có có nuôi gà nuôi vịt gì thêm không, không để nuôi sinh không không dám nuôi hả không dạ rồi không dám nuôi gì hết đó con dạ bà nói với con thiệt bà cũng một cô một cô hồi nhỏ cũng không có là mẹ sao? đâu là bà, bà ở với mồ côi hả ừ một cô ở dưới nội ông nội chết có chồng ở đây luôn sống chồng ở đây là bảy chục hồi ờ, bà 24 tuổi tới giờ bà bà 72 rồi đó. 72 rồi ha. Ừ. Dạ. Đây để con gắn cái mic lên đây cái nha, để có gì dễ nói chuyện, để con cầm cái máy. Dạ. Đây, con mượn cái máy này. Ừ. Thì chua ấy vậy nó làm bên tôi lợ lợ cho. Ngồi đây con. Đây trời thì đang mưa luôn nha cô chú anh chị mưa luôn rồi wow thì nó hạ thuốc nông mới men thở kìa chết ừ. đưa cái điện thoại ra ngoài cái ờ, nước nó vô bữa nay mình ăn cơm nước với gì ờ, bà tư dạ ăn cơm khô trời nhiều <laughs> vậy ăn hết rồi còn nhiêu đó đó khô là chỉ có khô thôi dạ có khô với uh, xào trái hủ hoa trời ơi nè hủ hoa xào Ôi. với hủ qua Ôi dạ ok trời ơi mưa ở ngoài nè nè nè nè sọt đấy đó thì Tôi như dạ, nãy giờ cô chú anh chị em qua cũng hiểu qua ờ, sơ ừ. về hoàn cảnh của ờ, mấy bé rồi không ạ thì thật sự mấy bé rất là đáng thương mưa lớn quá không biết cô chú anh chị có nghe rõ không ạ alo alo có nghèo mà, tôi không biết con nghèo nữa à, đây là bạn quyên võ anh ờ, có gửi ờ, đồ rồi nha đây chưa chọn ra luôn á đây bịch đồ của em ủa anh đồ của chị chứ à, Liêm ờ, cầm máy đi để anh trả tiền ốc à, tạm thời thì à, không biết có nghe không nữa đợi lại đi nữa tính sau à, hồi nãy con, con lá con à, tạm thời con à, gửi cho bà trước 2 triệu nha dạ. ứng trước cho bà gửi cho bà rồi để sau khi về coi uh, có mạnh thường quân nào hỗ trợ thêm hay gì đó thì nữa con xuống rồi tính sau rồi tiền đâu trời Dùa à, ờ, cảm ơn. Rồi ờ, đây. Chủ đây, 2 triệu. Với lại nãy con mua ốc, cái ốc đó thì ờ, tiền của con. Cái này thì con tạm ứng ra luôn. Là hai triệu rưỡi nha. Dạ. Rồi ba ba con có đi học chưa? Mấy giờ đi học? Đây nè chú cho chú đây chú có tiền lẻ nè hai, hai giờ. À, cho Thôi ọt đây Tiền giữ cho mình xài à, được phải không? Dạ. Nè, dạ, cho con đứa 20 ngàn. Hồi ọt đầy, dạ. cảm ơn chú đàng hoàng. Nè nè mình hai chục ngàn rồi đó cho đều không đó biết nha. tiền đâu ủa không biết tiền biết hả? tiền xanh vậy chứ không biết nhiêu nhiêu đâu chú ơi biết cái này nhiêu, không con không, không luôn trời ơi hỏi con mà. lớn coi biết không cũng không biết luôn đó con rồi vậy rồi uh, biết rồi. 10 ờ, ngàn cái tiền đỏ 5 à, ngàn cái tiền xanh à tức là biết à. chị mệnh giá có 5 dạ. ngàn phải không dạ. 5 ngàn ừ. 5 ngàn lẽ giờ lấy lại 20 ngàn cho đứa 5 ngàn thì nó kỳ quá <laughs> nè biết tờ này không không, không luôn rồi con chinh cái này à, mấy ngàn cái này mấy ngàn mua con... được cái gì năm ngàn mua được cái gì một bánh với cái gì nữa một triệu một triệu hả một triệu <laughs> một triệu chứ không phải một triệu nữa nha thôi vậy hồi nữa ờ, có gì <laughs> bà, bà nội bà ngoại gom lại đi rồi cho mấy nhỏ từ từ dạ không sao đâu cảm ơn chú chưa con à, rồi sau khi phước về á à, để phước à, dự tính xem như thế nào à, về à, à, giúp cho hoàn cảnh của bà tiền học là bây giờ là bao nhiêu tiền bà biết không tổng cộng tiền tiền à, bảo hiểm tiền đồ đó à. hình như có 900 mấy hả con là 900 mấy là một một, một bé à, à tức là ba bé là sẽ à. là khoảng cỡ 3 triệu là đóng hết tới cuối năm luôn hay sao dạ đúng cuối năm cuối luôn năm luôn ừ. còn đồ của mấy bé là có đồ đi học hết chưa có mua được hai uh, hai bộ hai. nửa hai bộ hai bộ mà bây à. giờ bé mới nhận được có hai bộ à tại vì mình đăng ký mua trẻ hả con à đăng ký nè. trong trường hả bà đây nè mới có hai bé lớn nè à. mới à, Vũ Nguyên Hoàng ơi anh đợi một xíu nữa là anh, anh Phước sẽ đi anh livestream livestream không Năm mua được à, hai bộ cho bé. Một bộ vậy là bao nhiêu tiền bà? một bộ bé này là 140 ngàn một bộ đó wow. con là tức là mỗi bé vậy dạ hai, hai bé bận đều cùng sai hả số cùng, 4 hả cùng số 4 hết cùng số 4 còn bé ừ. nam bé nam à. gì anh gửi một triệu dùng khoản lại cho anh à anh Vũ Nguyên Hoàng đây tại vì con biết không tại vì thằng này có vậy em gửi trước uh, triệu nữa của anh uh, cho nha có gì nữa về thì nữa anh chuyển khoản lên em sau thì nữa em ờ, đợt sau khi anh hỏi lại minh cứ lên ở chào tại vì uh, có thể là phước sẽ gom uh, nhiều lợi để coi mình giúp được cái gì đó chẳng hạn như uh, về tiền học phí hay là về tiền uh, à, sửa sang lại cái nhà cho bà thì phước sẽ liên hệ với một uh, nhóm bạn với sóc trăng nhóm thì cũng là thiện nguyện thôi để uh, kết hợp và sửa lại cái căn nhà này à, cho bà cho ba bé có chỗ ngủ ờ, nó chỉnh chu hơn để mà an tâm học hành à, giờ là bé này còn ờ, hai bộ đồ dạ là bé, bé, bé, bé này còn bộ bé này có tiền nè mình uh, mua đồ cho bé luôn không có ờ, bữa hôm có hôm qua mua rồi à. bé này chưa có tại dạ. đăng ký trong nhà trường trẻ à, đó con rồi. còn bé này còn ở trọng hai bộ đứa bộ nữa tại mua đứa hai bộ à, một bộ là 140 ngàn dạ. tiền học phí là mỗi bé 900 dạ. 900 là xong hết một năm xong luôn hết luôn bảo à. hiểm đâu luôn à đó. còn bà có bảo hiểm chưa bà không có bảo hiểm có ba bé có bảo hiểm gì không không có, có cái luôn. gì hết luôn sổ hộ nghèo cũng không có không có luôn, luôn rồi rút hết rồi đây nãy của anh gì đó gửi nè Vũ à, Nguyên Hoàng cảm ơn nha con dạ. ha anh của anh Hoàng dạ. thì nữa à, Phước sẽ cập nhật danh sách sau khi mà dạ. cô chú anh chị gửi ôi ờ, bà cũng chúc cho mấy con làm ăn được may mắn nha dạ. kiếp bà vậy đó rồi con làm ăn đi đâu chúng ở đó làm ăn gì được nấy nghe con nghe dạ con thì chỉ mong là khi mà con ghé hoàn cảnh nào đó thì à, cô chú anh chị uh, cùng đồng hành hỗ trợ cho hoàn cảnh để có cuộc sống tốt hơn thôi dạ. chứ uh, cuộc sống con thì nói chung là cũng ổn rồi giàu yeah. Dạ. giàu nghèo thì cũng không yeah. Dạ. nghèo nói chung là cũng uh, sống được bởi vì uh, tại có vì uh, đi, ờ, có nước mắt thầy ở con biết dạ. sao không tội nghiệp mấy đứa con gắn lội tới đây nhà bà à. vậy đó tại vì nó đường ngoài đang làm phải lộ dạ. bộ vô vô dạ. nãy cũng mấy trăm mét à không sao dạ. bà lội vào hàng ngày thì bắt không được lẽ từ đó vô đây lội lẽ không dạ. được còn mấy bé đi học là không có xe, xe đạp bộ à, xe đạp đó dẫn đạp đứa hả? nhỏ à, hai đứa đi bộ đó xe à, đạp hai đứa đi bộ à dạ. chiếc này hả dạ. Ôi, chiếc xe ờ, cũng dữ à chiếc này hả cũng được nói chung quy là <laughs> nhảy lên xe đạp còn chạy cũng ngon ê nhưng mà nó gơ hết rồi gơ hết rồi yếu rồi để con đi nữa ờ. chiếc xe này là mình mua hay là người ta cho bà chiếc xe này á người ta cho đó dạ ừ cho rồi ờ, lại sửa sang lại có mấy chục ngàn nữa đó con à vậy đó hả ừ chung dạ. căn nhà này thì nếu mà phước nhìn qua sơ thì uh, chiều ngang cỡ khoảng uh, 4 mét tại có dính cái trái nhà vệ sinh đó làm sao dạ. dài thì chắc khoảng 7 8 mét chung quy là chắc cỡ khoảng 30 khoảng 36 mét vuông đổ lại thì để về coi nếu mà có sự hỗ trợ của cô chú anh chị nhiều á dạ. thì con sẽ liên hệ với nhóm dưới này nhờ họ dạ. sửa sang lại căn nhà cho bà dạ. à, có thể là cho cái nền đồ nó sạch sẽ hơn chỗ ngủ nó dạ. tôm tấp hơn với lại nhà vệ sinh đồ gọn gàng chứ dạ. thấy em trọng nó ẩm thấp quá dạ. rồi à, nước ngập nữa nhưng hồi lúc này à, mấy đứa cháu nó giúp ra được đó dạ. màu đồ đó hồi đó ôi nói lại nói chết rồi và tư ờ, mấy đứa này đi lót gạch đi cục cục rồi chủ nghiệp cháu muốn chết rồi giờ dạ. biết sao cái nghèo khổ hả con dạ để đợt sau con xuống đi con mua sữa rồi con uh, mua thêm mới nhiều yếu phẩm ông à, chồng con thấy cũng có gạo ở đây chắc bà thì thường có những có, có, có, ờ, ờ, có, cho gạo phải hào á dạ. người ta cho là xin cho bà à. hút cái hào có người ta xin em lại cho bà vậy, vậy mình uh, chỉ yếu là nhu yếu phẩm này dạ. nọ dạ rồi thôi vậy chắc có lẽ phước xin ờ, kết thúc clip tại đây nhé và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào clip sau à, nếu mà cô chú anh chị có ờ, đồng hành hỗ trợ à, thấy à, xót thương cho hoàn cảnh của à, à, ba bé này à, ba bé phước không biết tên luôn nữa à, Ngọc, khó nhớ quá nè, Ngọc Trinh Ngọc Trinh Ngọc Lan Ngọc Lan Hoàng Minh Ồ, ừ, Hoàng Minh Ồ, ừ, tên dạ. đẹp hoa này dạ. là Ngọc Trinh nha Ngọc Trinh này là Ninh Dương Lan Ngọc Ủa bên Ngọc Lan chứ lộn còn cái này là <laughs> cái gì Ngọc uh, Minh Ngọc Minh à, Ngọc Minh còn ở đây bà là bà Tư à, Tư tên bà là Tư, họ Nguyễn Nguyễn à. Thị Ngọc Liễu Nguyễn Thị Ngọc Liễu dạ, à. Ồ. Thí Liễu Ngọc à Ngọc hả ờ, lấy họ tại vì lấy họ mẹ luôn dạ tại cha có vợ nhỏ Qua nữa có đó. chị nào nói trên kia là nữa bà bán ốc bán lên giá đi xíu đi 10 ngàn rẻ dữ lắm hay là bà ờ. tay bán 10 ngàn bán Đồ lên quen ở đây quen rồi đó con à chứ ngoài chợ tao bán bao chục ngàn không ờ cái ốc kia ốc đắng còn ờ, ờ, ốc mà ốc nuôi còn này ốc bu vàng ốc bu vàng cái trứng nó đổi ròn mà à. là nói con hiểu không à, ốc bu vàng ăn, kia không bún ăn độc ngon à bún ngon à. rồi thôi ừ. chào nha bye bye và bà có khi không có đồ ăn bà cũng xào cho tụi nó mấy đứa này ăn cơm gì đó dạ cô chú anh chị có hỗ trợ thì ờ, sau khi này về phước sẽ đăng lại một bài nữa để hỗ trợ cho hoàn cảnh của bà ừ. ừ. rồi rồi mưa sao sức khỏe bà nha dạ. dạ thì đợi chút xíu tạnh dạ. thương con về ạ bye bye và hẹn gặp lại bye con bye đi trên lan dạ. bye chú được ờ cảm ơn con nha